tôi sẽ kể lại cái câu chuyện này trên trên biên giới năm 1979 mà cái giai đoạn tôi được thấy ở cái vùng à, biên giới Cao Bằng thế thì tôi cái trực tiếp được thấy tức là lúc đó tôi đang công tác tại sở điện lực Cao Bằng dạ. đấy đang công tác tại sở điện lực Cao Bằng thì đúng cái tối hôm 17 ấy, thì là tôi đi trực ở cơ quan tại trên Cao Bình cách thị xã Cao Bằng 10 km thì cái trên đường đi thì hôm đấy tôi đã thấy có hơi lạ rồi tức là tôi được gặp một cái thứ bạn học cùng tôi nó mang những hành lý cái thứ đi tôi hỏi nó ở đi đâu đấy nó bảo là đi uh, chiến tranh biên giới xảy ra rồi nó ở nó đánh ngay tàu đánh vào đông khê rồi đúng không mười bảy dạ. thế thế là nó nó nói thế phát thế là tôi lúc ấy, mọi người xe thì ờ, ờ, ở cái thị xã cao bằng là chưa có một cái hiện tượng gì là tàu đến cả dạ. thì người ta vẫn đi làm việc bình thường con trai ai biết đấy nhưng mà dạ. thế thì mình vẫn đi làm thì đến đến uh, hôm 17 nhá đến hôm 18 uh, tháng uh, tháng hai năm 1979 thì tôi đang trực cái trên Cao Bình thì, thì uh, sáng là phát là 6, 6 giờ này là thấy đạn bắn chiếu chiếu chiếu đầu thì xe tăng nó vào thế thì đang họ bắn chiếu chiếu chiếu phát là thôi mình bia mình lúc ấy mình bảo chắc là chỉ có xe của tàu mới bắn thế chứ xe Việt Nam mình lúc ấy xe Việt Nam mình đã có xe tăng lên cao bằng mấy đâu lúc mình còn đang đang bận ở về công việc ở bên Campuchia thế dạ. nên là mình chưa có xe tăng cao bằng đâu mình đoán xe tăng chắc là của tàu thôi dạ. thế là bọn tôi mới anh ờ, trực ở trên anh Hoàng Phương ấy, mới cung nấp ở trên ấy thế xong lúc anh bảo thôi bây giờ về như này xong phát là anh bảo có khi nghỉ đấy anh cho cán bộ công nhân viên là được ờ, nghỉ để về mà tự lo liệu việc của mình mà hình như cũng hết ca của mình rồi sao ấy mình ca tối hôm trước hôm sau sáng sau về mà về thì tôi đi thì đại khái là gia đình đã đi thế đi sơ tán đến chỗ khác là mình thấy rồi dạ. thế mình mới chạy sang bên ờ, bên ờ, tìm sang bên nội tức là có mấy cô đây này thì mình sang bên nội ấy thì xong rồi lúc đang định đi tiếp thì tôi bảo mình thấy không yên chí mình phải quay về tìm vợ con mới được lại quay về nhà tìm thì à, lại thấy ghi cái trên ấy bảo đi vào cách ờ, bên Tân An cách mấy cây số kìa thế là ờ, để để cho mình đi tìm thế là mình lại đi tìm vào cái chỗ kia thì thấy vợ con đấy là phải nói là lúc đó cũng, cũng vất vả nào là có một bậc cụ già nhá từ ba mẹ vợ này mấy là một để một đứa cô con ờ, gái tên Lan nó được ba bốn tháng ấy đấy thì đi không nếu mà hôm không có mình đấy cho chân chơi gặp lại chuyến thì thì gầy vướng đổ đạc bỏ đi thì cũng khó rồi chả biết làm nào mà mà đi tiếp được thế thì gặp thì tôi mới chở đi được uh, gia đình xong mới đi theo mình nắm được cái đường đấy là đường Tân An để đi qua bản sẵn thì mới đi nói đi để đi ra được quốc lộ mà từ trong dạ. rừng ấy dạ. thế là mới đi ra được cái quốc lộ thì cái đêm hôm uh, uh, hôm 18 thì thì là người ta đi đông lắm cả cái quốc lộ có đi kín kín kín này toàn người gồng người gánh trẻ con khóc con bồng các kiểu đông khủng khiếp luôn thế là đi đến đi bộ suốt cả bắt đầu từ tập tối cho tới sáng thì tới Ngân Sơn đến Ngân Sơn bắt đầu là mình bắt thuê xe được là đi được ờ, về tới Hà Nội là không phải đi đi bộ bộ nữa chứ phải đi bộ từ ờ, từ bắt đầu chỗ cây số 13 ờ, đường Tài Xín đi đến Ngân Sơn để đi bộ đấy cái công cuộc của của mình thấy trực tiếp mắt như thế anh đấy, dạ. khi mà anh quay trở về mà không thấy vợ con đâu cả mà ừ. thấy một cái giấy viết dán ở nhà như vậy ừ. cái tâm trạng của anh lúc ấy như thế nào lúc ấy ui, lúc ấy hoảng hốt lắm lúc ấy thì nào, nào là đồ đạc ờ, cái thời bao cấp đây coi như là nhà thì coi như là không thấy còn có cái gì rồi nhưng tôi bảo ừ, đấy thì coi như là lúc mà vội vàng là phải đi đi theo luôn thôi ngày nhiều vợ còn như hồi cái thời bao cấp cái sổ gạo còn quên không mang đi để người ta bán gạo cho mà <laughs> nói chung là rất là phức tạp về rau tìm thấy vâng thế là sau cũng tìm thấy vâng. thế, khi thế đây anh em ờ, chị muốn xem đấy như ờ, cô em cô đấy kể đấy có cái trường hợp mà nó còn định bắn cả cái gia đình bên nội thôi ấy Đạ. Dạ. tức là nó bảo giải bắn được kéo được thầy xin ở đây như nào như nào chính tôi còn chưa được nghe cái chuyện đấy là vì cái này ờ, là bị nó dạ, bắt mà đây nó bị dạ, thất lạc mà à, thất lạc luôn hết mà nó bảo về có một bà cụ nhá bà cụ ở nhà là coi như nhà đốt cháy bà cụ còn bị cây nó đổ như cháy hết cả lưng mà bà cụ già lúc ấy tám mấy tuổi rồi thế các bạn và và cũng ấy, cháy nhà nó đốt đổ sụp xuống và cũng thế rồi ờ, nói chung là cái cảnh đấy thì tăng thương không thể nghĩ được khi mà anh đi vào đi tìm vợ con ấy có khó lắm không anh không cứ đi mãi là thấy cứ, cứ đi theo cái đường họ bảo đi theo cái đường đấy mình cứ đi theo cái đường tìm rồi cái đường, trong rừng tắt, đường tắt trong rừng cái đường trong cứ tức là trong rừng cũng có vâng, đường có đường xong vừa đi mình phải vừa hỏi nhé hỏi những người có người ta đi ngược chiều mình ấy. Thế em có thấy những trường hợp này có đấy người đó thấy ở chỗ kia ở chỗ kia thế mình đi đấy cũng lo vâng vâng, vâng cảm, ơn vâng, anh đấy Ừ, Thế anh... chị muốn thêm tham quan thêm một tí em... nữa chị biết <laughs> nhưng mà người kia nó rát lắm Xinh thế mà lại không lên hình là sao em kể chuyện của em đi của em hay mà <laughs> em cứ ngồi yên đấy chị quay máy lại thôi không không chị ơi <laughs> ở ngay trong phòng này thì có một cô gái rất là xinh đẹp đấy ờ, chắc là người em của bác Lâm Vâng. Đấy, em út đấy, này, em, à, em, em gái út. đấy. Vậy mà gái ruột đấy. Em, gái ruột luôn. Vâng, cô đấy, cô ruột trong cô ấy lại đi chạy ra rồi. Thế anh, anh ốm mà. Anh kể đi, anh kể chuyện. Thôi thế thôi, bây giờ chỉ có cô ấy. Không biết. Là vì cô ấy lại bị bọn nó bắt, tàu nó bắt lại khác. Ê, từ từ, dạ. nằm từ từ. Đang quay. Đang quay nhưng mà đang anh kể chuyện cô ấy đi ví dụ không tôi không kể được vâng, anh tôi không thấy biết. cái cảnh nó bị bắt như nào anh không thấy bị bắt nhưng mà tức là ừ. nhà mình mất mất một cô rồi không nhiều cô có thể một cô bị bắt hết đấy nhà anh ấy ừ tất cả nhà ừ bên uh, anh em ruột ấy anh em ruột ấy cả bố mẹ luôn đấy bố mẹ cũng bị bắt ừ thế lúc nãy anh nói về bên nội là về đâu bố mẹ làm uh, nước mà à anh à, dạ lúc anh nói về bên nội tức là bên nội tức là bên nhà bố mẹ thôi đấy thế khi anh quay về thì là không có ai nữa à? không tôi lại chạy đi, đi, đi tìm vợ con để đưa nó đi mà Chứ còn bên này lại một một ừ, tốp lại khác nữa đấy họ như thế thế là cái nhà cái tốp này lùng nhà nhà nó bị bắt đấy nhùng nhà nhùng nhằng cái là bị bắt ừ. thật ra thì tôi rất là muốn nghe câu chuyện mà của những cái người đang nhùng nhà nhùng nhằng mà xem một tàu nó ác như nào tôi, ừ, rồi vâng. <laughs> cũng kinh thấy cô ấy rất là xinh nhưng mà cũng có thể là vì một lý do nào đó không quay hình gì chỉ nghe nói không thì được. thì à, chỉ nghe tiếng thôi không nên hình được không em <laughs> không luôn vâng các bạn có thể thông cảm vì đây là vùng biên mà thành phố cao bằng rất là giáp biên giới và cũng có những cái quan hệ qua lại giữa um, hai nước nhân rồi. dân hai nước qua lại làm ăn đúng cho rồi, nên đây không phải là một cái trường hợp đặc biệt mà đúng rất là nhiều những cái trường hợp nhân dân từ chối khi lên ừ. hình và không muốn nói lại câu chuyện của mình tuy nhiên thì chuyến đi của tôi cũng có rất là nhiều những câu chuyện rất đáng nghe ờ, em cảm ơn anh à, chúng ta vừa nghe câu chuyện dạ. của anh Vũ Quế Lâm một công dân của Cao Bằng và hôm nay thì anh Lâm đang điều trị ở trong bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng tôi thì cũng đang chăm sóc bệnh nhân của mình trong bệnh viện của trong cái chuyến công du này mà rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúng tôi đến Cao Bằng theo một lịch hẹn trước. Nguyễn Tiến, cựu chiến binh 567, thành phố Bắc Ninh, nhiệt tình lái xe đưa đoàn. Rất may mắn là chúng tôi được gặp những nhân chứng lịch sử với những góc tham gia rất điển hình. Đó là Hồ Tuấn với 12 ngày đêm khao chỉa chiến sĩ 14 ly năm cuối cùng rút khỏi đỉnh 300 là Trần Anh Đức, trung đội trưởng trung đội tăng cường, một đơn vị xung kích, chủ động tìm giặc mà diệt, chia lửa cho các điểm chốt của đồng đội. Là hình ảnh hai nữ y tá bất khuất, chiến đấu ngoan cường, bảo vệ thương binh trong hang canh giềng. Tại Cao Bằng, chúng tôi lại được nghe câu chuyện của đại đội trưởng Nguyễn Tiến Đại về cuộc tiến công thành công tại 6B của đại đội năm anh hùng. 10 ngày đêm có mặt tại Cao Bằng thì có 9 ngày đêm ở trong bệnh viện đa khoa tỉnh. Điều không may mắn này lại cho tôi được tiếp xúc với những người dân Cao Bằng, được nghe những câu chuyện của họ vào tháng 2 năm 1979. Đó là cô gội đầu sinh năm 1972, khi đó vừa 7 tuổi. Tôi không hỏi tên cô. Cô nói, Mẹ em làm bệnh viện nên phải ở lại chăm sóc thương binh. Bố em làm ở sở giao thông không có nhà. Lúc đó thấy pháo Trung Quốc bắn vào đài liệt sĩ nhiều lắm. Mấy anh em chạy theo gia đình hàng xóm, không kịp mang theo gì hết, chỉ chạy người không thôi. Anh trai lớn 11 tuổi, chúng em rất sợ nhưng không ai khóc, chỉ ôm nhau. Trong rừng rất nhiều muỗi, bác hàng xóm gọi ba anh em cho ngủ nhờ trong màn, cho ăn được mấy ngày thì gặp bộ đội, bộ đội cho ăn lương khô rồi lại đi. Mấy ngày sau thì đến Tài Hồ xìn gặp được mẹ và bệnh viện. Câu chuyện của bác thợ ảnh. Chồng đi làm chưa về, mấy mẹ con chạy theo hàng xóm, con gái nhỏ lúc này hơn 3 tháng tuổi nằm trong điệu. Khi vào rừng, mọi người không muốn đi cùng vì sợ bé khóc sẽ lộ. Ba gia đình có con nhỏ cùng đi với nhau cứ theo đường mòn trong rừng để đi, đi bộ về đến Bắc Cạn. Đến Bắc Cạn rồi, thấy bà con cũng lục tục đi sơ tán nên thuê xe về Hà Nội luôn. Một cô gái bị Trung Quốc bắt kể, cả nhà cùng đi với tập thể phố, chạy đến cuối thị xã, mẹ nhớ ra còn quên hai cái máy ảnh của cơ quan, một lá cờ tổ quốc. Bà quay lại để lấy, mặc dù lúc này đạn pháo đã bắn phá khá dày, Đoàn người đến giờ phải đi không chờ được, vì thế gia đình bị lạc lại trong rừng, lang thang luẩn quẩn trong rừng mấy ngày. Vì lo lắng, họ đã giấu máy ảnh và lá cờ. Bất ngờ, họ gặp lính Trung Quốc. Những người lớn bị bịt mắt, riêng cô bé thì không bị. Họ bị đưa ra khỏi rừng, quay trở lại thị xã Cao Bằng. Người bố thỉnh thoảng lại hỏi xem đi đến đâu rồi. Cả nhà bị nhốt chung với những gia đình khác ở kho gạo. Trước khi Trung Quốc rút về, họ được thả ra. Nhà của họ bị đốt phá, họ được dẫn đến một ngôi nhà hai tầng còn nguyên vẹn và được yêu cầu đứng ở đó cho lính Trung Quốc chụp ảnh. Theo cô, bức ảnh đó nói rằng lính Trung Quốc không đốt phá bắn giết. Có rất nhiều câu chuyện như vậy. Tôi ấn tượng một bác gái kể, khi quay lại, thị xã rất nhiều xác chết, lính tàu chết rất nhiều, có cả bộ đội ta nhưng ít thôi. Bà nói lúc ấy hoảng quá, bà chạy vấp cả xác địch ngã liên tục. Câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là câu chuyện của Tống Thị Thanh, dân tộc Nùng, nhân chứng sống sót duy nhất trong thảm sát mùng 2 tháng 3 1979 tại hang canh giềng. Chuyện về hai nữ y tá dũng cảm, thượng sĩ Đinh Thị Tuyển sinh năm 1958, đại đội 24, y tá, trung đoàn 567, quê Ngọc Khê, Trùng Khánh, Cao Bằng. Thượng sĩ Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1957, đại đội 24, y tá trung đoàn 567, quê Hưng Long, xã Quy Thuận, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng. Một bản hùng ca bi tráng của quân và dân Cao Bằng trong chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược tháng 2 năm 1979 trời rất là mưa chúng tôi đang có mặt ở trên một cái con đường đi qua làng cũng không hiểu làng này tên gì em biết không cũng... có biết không không ạ. không biết vâng. vâng cái đường này thì đi qua một cái làng và chúng tôi thì đang đi trên cái con đường mà trước đây là ờ, các uh, có thể gọi là vận tải nhưng mà trong đấy thì không phải chỉ riêng bộ đội mà chính xác là nhân dân à. chuyển thương binh cả về bộ đội cả ấy cùng vâng. cả vâng. mỗi cáng kèm đấy cả đấy bộ đội vâng cả, à, vì, uh, tức là dân, bộ đội thì là vận tải đấy vâng. vâng và dân thì là chính là cái con đường này để đưa các thương binh nặng đấy, hang gì trước mặt về hàng hang này thì ờ, bộ đội thường gọi là hang canh giềng nhưng thực ra theo dân ở đây thì nó là hang ngườm hẩu à Ngầm hẩu, Ngầm hẩu có nghĩa là hang hủi. Lý do sao lại đặt tên là hang hủi thì cũng không rõ lắm. Và cũng rất là may là hôm nay trời mưa nhưng mà đường làng bây giờ thì bê tông. Cho nên là chúng tôi cũng vẫn đang nện gót một cách thoải mái. À, ô thì tre. Ờ, Người ờ, trước mặt chúng ta là Hồ Tuấn. Vâng. Đấy, hỏi hỏi cô ấy Chào chị. Có chị ơi làng này gọi là làng gì nhỉ lũng riềng lũng riềng lũng lũng riềng vâng, làng lũng riềng đây là bếp ăn à đây mà nó nó đặt để cả rét để nó bắn vào hàng Oh. À. nhà mình nhiều trâu nhỉ, nhiều trâu lắm nghe nhỉ. À thế à, vâng đấy. Các bạn có thể nhìn thấy là đây là tài sản của đồng bào đấy. Mình nấu nước là cái uh, chợ chuồng. Ôi. Đây thì em lên nấu nước ở đây. Nhìn cái máy của chị à, vâng, này. Vâng, vâng, vâng. Vâng. Đây hả anh? Vâng, ngay trước tòa Không, nhà đây, gỗ trên này, chỗ à. Trường Châu đấy. toàn nhà gỗ hết. Đây này, nhìn vào máy của vâng, chị vâng, này. Vâng, vâng. Đấy, nó quan trọng. Vâng. Bây giờ mới lên mới xây. Vâng. Đâu, hang đâu? Hang đây. trên này, chuẩn bị lên. Hang ở Búi Tre. Vâng. À, ôi rất may cũng vâng. vẫn có vẫn có đường vâng. vâng và đây là có giếng nước này chắc ngày vâng. xưa giếng bộ đội à dạ không bộ đội lại đi lấy tận dưới kia à, đấy chắc đây là mới cái hang này là cái hội trường sinh hoạt thế ạ đường này chắc là dân mới làm chứ anh vâng bê tông mới rồi còn hồi xưa là đường đất vâng vâng đấy đất như thế này các thương binh nặng thì được ờ, đưa về đây đâu em ai à. đây hả nó hố phân đây này đây là, là cái, cái nhà ừ, của họ cái nhà cái chủ lợn đấy là khanh thương binh ông ấy khanh hôm nay thấy trung quốc vào là dân quân vứt vẹ cáng đấy thì ông lợi ông lăn ông hố phân này thế là ông còn sống ông còn sống vâng trên hang thì bà thanh sống vâng còn hai sót hai chiến sĩ này thôi đấy anh chỉ ở dưới này anh mới lại không thôi đấy hồi xưa đường là như thế này đường còn làm sao được như thế này con à, à, rộng rạp hơn đây đấy lại đi đường vòng á bác ơi đi qua kia là à. đi qua kia không đi đường này lên, đi đường này lên, sang sang dạ. ngang. Không, đây lên lên sang ngang Theo đường Em nghĩ là đường chỗ kia dễ hơn. Đi thẳng Các bạn nhìn thấy kia không? Vâng, tôi cũng chưa nhìn kia, miệng hang đâu. Hàng Nhưng mà bây giờ thì thấy đây, các ông ấy vẫn đang đi đây. Vâng. Hay là tay kia chị cầm được không? Hả? Tay, tay kia chị cầm ô được không? Cứ cơ sẽ đi nó không được cái ngã à, của bố. Vâng, được rồi, thế em che cho. Em chỉ sợ em che không đến cái máy chị quan trọng là cái máy còn chị vâng. cũng không quan trọng chị thì kệ Ô, chị. đấy vâng đấy ừ. em em che không đến cái máy chị thôi còn ừ. không che đến cái máy thì nó lại ui ui đấy micro ôi thôi dạ à, thôi mình bước cầm cái mic này mất công bước qua đây bước qua đây đây chân chị bước qua đây. Chị nhớ xong chị lại quên. Vâng, đấy. Đây, ui, chị, chị, bám vào em. Trượt. Đang để lôi lên. À. Đấy. Rồi em ra đi. Ui giời ơi. Mình có xác định là hy sinh ở trong này nhiều không em? Dạ. Cái trận cái lần cuối mà bị nó bắn vào, bắn súng phun lửa vào ấy. Trong trong hang ấy thì là uh, có bốn chị em gái em. Thế có anh trại đại trưởng em là năm. Thế phải hỏi để em cho cái số điện thoại hai mươi mấy cái khu vực này Không, nhưng mà ở trong hang lúc đấy chỉ còn 10 hơn người thôi Tức là cả người phục vụ người khiêng mẹ thương binh thì là ờ, còn độc mỗi anh em Còn ra ngoài Đang khiêng ra ngoài hết Vâng, ngoài cửa hang đấy em bảo đi đến chỗ kia bước lên cái bậc kia dễ hơn còn gì nữa trời dốc à đấy em thấy chỗ bụi tre kia dễ hơn này đây này vâng lát nữa mình xuống mọi khi là em khiêng qua đường đấy à thế à vâng đấy hồi trước là khiêng qua đấy đây hả vâng đây khiêng qua đường này chứ đây. không phải vòng vòng ấy kia đâu vòng qua đây này đấy khiêng đây này xong rồi đỡ nhau cùng lên những cái bậc khó khó bị thương rồi mà khéo khiêng lên đây lại lại chết luôn đấy không tức là Tại vì... phải <laughs> khiêng người bị thương thôi ừ, nhưng mà đây nó thương binh nặng thôi nó xong rồi cùng sóc, nhau sóc kéo lên thôi mà ừ. Vâng, đến cái chỗ dốc này lại. Khêu mừng cáng à? Cáng ạ. À. Ôi trời. Cáng bộ đội đấy. Bây giờ mình bộ đội. Ừ. Em phải cao lên luôn để che mất máy của chị. À, à đây rồi. Vâng. Bây giờ đứng đây nhá để vâng. chị quay cái hang. Vâng. Như vậy là chúng tôi đã đến được ờ, hang rồi. Vâng. Hang canh giềng. Vâng. Hay là ngầm tên địa hậu. phương thì gọi là ngầm hẩu. Trong một cái buổi mưa gió tôi cũng không hiểu tại sao mà cứ mỗi lần leo núi thì trời lại mưa. <laughs> vâng kiên trì và quyết tâm từ từ em kéo em bên nào kéo kéo Ý, của tay nghĩa là ô oh, hang đẹp thế này không mà trước là em nghĩ là cái miệng hang có lẽ nó thấp hơn xuống nguyên si à vẫn nguyên si đấy y xì luôn như này vâng đây á bắn đen lại như này đấy không hồi xưa nó đen nhèm cơ xong nó dùng bây giờ nó sạch rồi đấy nó mưa yeah. À? nhiều nó sạch đen. mươi năm rồi bây giờ nó sạch rồi đây thanh là nằm chỗ này không em ở đây đây đây đây đây, đây. Vâng. thanh nằm không này mà sống được à đây, Rồi, đứng trước nó có hai đứa nữ nữa. À, hai chị y tá ở trước mặt em. Đứng chết hết. Hai đứa bạn ở trước mặt em. Gãy tay kia là nó bị bị, bị gãy tay ở chỗ này. Em em em ôm tay này qua đụng đứa bạn. Cái tay bị hết. Thế nhưng mà thắp hương đi vâng mình vội nhá hai bốn giờ thanh bốn bốn giờ dân dân có thế nào à có quỷ chết ở đây quỷ quỷ sáu ạ đấy quỷ là em gái của mình vậy ấy mình nghe ông anh này sang ngày à, kia dạ. đấy chỗ nó ngồi anh, anh, anh hả? À? Vâng, à, à? Anh nghiệp chỗ sống đất kìa hả? đây đấy. À, dạ. Em, vâng, chỗ này. Vâng. Anh nghiêm. Anh nghiêm Nghiêm là kiểu nghiêm ạ. Nghiêm là con hàng to nhất ở cái đám này. Vâng. Dạ chú ý phải trưởng lâu lắm mà canh không có lương có khói hôm nay anh em năm sáu bảy đồng đội của các anh cùng chia hai ý kiến là Việt Nam lên công tác nhanh nhàng thanh mà mà ngất đi nó cũng tưởng chết rồi thôi chết rồi nếu mà nước ngoài nó lên rồi nó cũng đi ngay cơ mà ừ, thằng ờ, lợi bảo lúc nó lên vào hang nó bắn mấy phát liền cơ mà vâng. chắc là thằng nào chưa chết hẳn nó bắn ừ. Ông lợi ở ngoài nó nghe tiếng mà lúc đấy ông lợi ông nghe cũng ông lợi ông biết vâng. nó lên nó nằm kia mà ông bảo lúc nó lên nó bắn mấy phát nó phát liền chắc là ông nào rồi Người sau ông bảo là tôi chỉ thò mỗi cái mũi với hai đôi mắt lên không mà Nhà nhà mình phải nhà vào đấy ngồi cho đẹp đi Con ngồi cho nhé Thôi được rồi anh vàng vàng lấy cái này một tẹo vâng, Thưa quý vị và các bạn Vào một chiều mưa gió Chúng tôi có mặt tại hang canh giềng Theo cách gọi của bộ đội Trung đoàn 567 Và đây là một cái hang mà theo dân ở đây gọi Thì nó là ngườm hẩu có nghĩa là hang hủi Và tại sao chúng tôi lại có mặt ở đây? Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện của một cô gái vào năm 1979 thì đó là một nữ sinh ờ, Xin ờ, chào hai chị Vâng, được biết là chị Thanh là một trong những người đã từng ở hang canh giường này Và cũng là người nếu tính ở trong hang thì là người duy nhất sống sót dạ. Vâng thì ờ, chị Thanh có thể kể lại câu chuyện của mình được không? Thứ nhất là tại sao chị lại có mặt ở đây? À, chị ơi, trong cái chiến sự, chị là trong cái chiến sự năm à, ờ, 79 thì cái à, ngày 17 tháng 2 là bắt đầu quân Trung Quốc bắn ở dưới mạng biên giới thì ừ, ở mạng Phục Hòa thì mọi người là à, hô là dân ở thị trấn là sơ tán thế thì cũng à, em cũng giúp gia đình là dọn vào trong ờ, lũng đắc tức là cái đường rẽ lúc nãy ấy. thì sau đấy thì à, hôm 18 là 17 là dọn xong 18 là em lại đi qua à, C quân y của trung đoàn thì cũng vào thăm các anh thương binh bởi vì hôm đấy là các anh thương binh bắt đầu khiêng đến à, trạm xá quân y của trung đoàn khá đông mà lại ít người phục vụ thế thì chúng em ờ, là À, đi vào đấy cùng có cả mẹ bạn Thủy thì, thì ừ, bảo nhiều việc như này thì cho chúng em xin à, giúp có được không thì các chị y tá ở đấy bảo là uh, không được phép của bố mẹ thì các chị chỉ sợ bố mẹ các em ra mắng thế mẹ của bạn Thủy thì bảo là tôi đại diện cho các ừ, mẹ là sẽ về bảo các bà ấy bởi vì sơ tán cùng nhau ở trong Lũng Đắc Thế thì đến lúc là các chị cũng nhận và cũng vào làm từ hôm 18 tháng 2 ở dưới trung đoàn xe quân y. Đấy, thế đến cái ngày à, mùng 1 tháng 3 thì chuyển thương binh lên đây. Thì sáng mùng 2 tháng 3 thì um, Trung Quốc, quân Trung Quốc là từ cái hướng mà trước cửa hang mình nhìn ấy thì bắn vào đây mà ở hang này thì đa số là thương binh nặng cứ ba người một cáng là chuyển thương binh lên cái hạ đường dốc em thiền và lên trên hang này ở là 24 anh thương binh Đấy. thế thì à, cái sáng mùng 2 tháng 3 ấy thì lờ mờ sáng thì quân Trung Quốc đến đây thì các anh lúc đang khiêng xuống thì bảo quân ta quân ta nhưng không phải đến lúc hô lên thế thì bắt đầu là bị bắn thì quân ta cũng lại ai có súng là cũng bắn trả thế thành ra là uh, quân địch quân Trung Quốc ấy, bắn và quân mình ấy thì là cũng súng đạn rất ít bởi vì toàn những uh, ờ, tài thương mới lại thương binh nặng là là là không có súng nữa bởi vì các anh không không không không uh, ấy rồi bị thương rồi cho nên là chỉ còn những người khiêng những người khiêng thì lại là uh, dân quân một số và những học sinh mấy chị em bọn em là học sinh thì cũng chỉ là những người là giúp các anh bộ đội khiêng thương binh chuyển lên hang này thôi cũng không có súng chỉ có hai chị y tá có súng và các chị cũng đã bắn trả quân Trung Quốc tại hang này thế thì cái chỗ cái mỏm đá ở ngay góc hang này thì là các chị bảo các em nấp vào đấy đi thế thì hai chị là ở phía ngoài còn tiếp theo là bạn sáu và bạn thủy đấy chỗ góc này thì em là người nấp sau cùng bởi vì lúc đấy đang thu dọn đồ để cũng chuyển đi theo các anh các chị là là là những cái đường sữa rồi là những cái đồ ăn thức uống rồi bông băng rồi nói chung là những đồ để phục vụ các anh thương binh nặng thế đến lúc là uh, bịch nó bắn vào như nào không biết nhưng mà đến lúc em tỉnh dậy thì ờ, bốn chị em em vẫn nằm ôm bụng đứa bạn mà bốn chị em nằm ngả nghiêng ở đây thế thì uh, em cũng không nhớ nhưng mà nhìn vào cuối cùng thì có anh đại trưởng nghiêm bởi vì em nhớ là có anh đại trưởng nghiêm ở góc cuối hang nhất mà lúc ý, các anh ấy đi ý, thì các anh đại trưởng nghiêm bảo thôi các cậu cứ đi trước tớ đi sau thế thì cũng vẫn là đang chuyển chuyển từ đêm rồi nhưng mà vì thương binh nặng cho nên là cứ ba người một cáng đi chậm lắm thế còn bên này ý, là chết mấy người lúc đấy em cũng không dám nhìn nữa bởi vì trong hang góc bên này mấy người góc bên cuối kia cũng cạnh anh nghiêm này cũng mấy người nữa đấy thì đến lúc là các anh chị sau đấy chiến sự à, xong thì có ừ, nhà em bản thân em là bị địch bắt nhà em lại xuống dưới kia xuống mỏ nước của dưới bởi vì cái đêm mà hôm bọn em lên thì em lại nấu nước ở cái góc dưới của uh, cái cái chỗ gì nhỉ vâng lán đại đội đấy vẫn nấu nước rồi là mang lên đây pha đường sữa cho các anh uống rồi cơm nước thì cũng từ dưới kia là chuyển lên đây đấy thế còn nước thì vẫn ra góc kia để lấy tức là có một cái mỏ ở dưới góc kia kìa đấy sau đấy thì em tỉnh dậy thì về sau là em ra mạn bên kia thì là em bị bắt ra đấy là ý của thanh là muốn tìm đường đi về hay là ra không cũng nước khát nước nước à. cũng khát nước bởi vì em bảo là <coughs> rất là khô đấy nhưng mà bị thương rồi vâng. tay vén lên thế còn em thì như này tức là cái tay em ôm qua bụng đứa bạn thì là bụng đứa bạn bị vỡ hết đấy thế là có thể hiểu là nó bắn vào bụng và không em cũng không biết là bắn vào bụng hay như thế nào Chị nhưng mà cái tay của em nào đây cái tay này bị thương tại đây đấy có phải nó, nó bắn đi cái dép xong rồi bắn đi 11 vào nó mới bị nhưng mà lúc đấy em nhìn mặt anh nghiêm thì đúng đen thật đen hay là mắt em như thế nào nhưng mà đen nó súng có lửa à thế nhá xong rồi là lúc em vuốt cái mặt gái thì mặt em toàn là những cái thịt với lại mỡ Văng. tức là nó khắp mặt ờ, vâng quần áo thì cũng be bét xong rồi bản thân em là ôm đứa bạn ngả ra đây này xong bảo em cứ bảo sao lại cái tay cũng nặng người mình cũng nặng thì hóa ra là nó đè lên mình hai chân này em như này cái đầu gối em thì cũng sức nhưng mà chân này thì em tức là chân này thì lại được thép nấp sau còn chân này hơi thò lên một tí thì cái đầu gối cũng sức một tí thế còn cái tay này ôm hẳn đứa bạn thì lại bụng nó vỡ hết đấy để chị hiểu như thế này có đúng không vâng. tức là đây là một cái nơi tập kết các thương binh nặng vâng. thì khi ở các cái ờ, các cái trận địa vâng. thì là thương binh đưa về đây không ạ đầu tiên xuống đến trạm xá trạm à. xá ở chỗ lúc nãy ạ ừ. lúc mà em chỉ bắt đầu là ờ, gần lên dốc là có trạm xá ở đấy ừ. thế bọn em phục vụ ở đấy từ cái ngày 18 cho đến ngày mùng 1 tháng 3 18 tháng 2 tức là ngày 17 tháng 2 là em chuyển quần áo rồi gạo nước các thứ gì của gia, của gia đình vào trong cái đường mà rẽ xuống đấy vào trong tận lũng trong toàn núi đá thôi thế thì xong rồi thì em bắt đầu quay về cũng vẫn là đi giúp bộ đội thế là em chuyển đạn được hai xe hay ba xe gì đó thì cũng ở ngay sân vận động bởi vì có một cái kho ở đấy anh Tuấn biết không cái kho nhà thầy Đạt thì ở ngay dưới sân vận động ấy em được chuyển thế cùng các bạn là chuyển mấy chuyến như thế thì về sau là bắt đầu là mà bác dân quân ở phố là hô như thế thì bọn em vào chuyển chuyển xong lại lên đến chỗ thương binh bảo thôi thấy các anh bị thương nhiều lắm mình vào đây thăm các anh tí thế thì vào thăm thì là ít người phục vụ ít người phục vụ thì bọn em mới bảo là thế cho chúng em giúp có được không thì các chị bảo là nếu mà các em giúp mà chưa được phép của bố mẹ thì sợ các bố mẹ các em ấy ra mắng cho các chị thế thì em không biết là mình đã nói với chị nào nhưng mà hồi đấy cũng có không đông người lắm đâu thế nhưng mà các chị bảo như thế thì có mẹ của bạn Thủy mà hy sinh ở hang này cùng em ấy, em ôm bụng nó ấy. thì mẹ của bạn bảo như này, tôi sẽ thay mặt các bà uh, là về ở ờ, uh, các bà mẹ về truyền đạt là các cháu đã giúp bộ đội ở ngoài chỗ các anh thương binh ở ngoài trạm thương binh của 567 đây. Thế thì uh, các cô cứ yên tâm cho các cháu nó giúp, có việc gì cứ bảo các cháu thì công việc cũng bình thường thôi ai mà cần nước ai cần cháo xong rồi cũng giặt quần áo giặt quần áo thì các chị cũng còn cơm nước thì vẫn có một tổ nhà bếp khác làm còn bọn em chỉ làm những việc đấy thôi thế còn dỗi ra thì lại đến chỗ anh bảy ở chỗ xe quân y quấn bông băng để kiểu như là cắt vải màn ra đấy thế là cứ thế là giúp anh ấy chia thuốc chia um, cái bông băng để làm gạc làm ghiếc các thứ ở trạm ấy thế còn Ừ, cứ anh nào đến mà cần có quần áo để thay các thứ thì máu me bê bết lại thay ra xong lại giúp các anh đi giặt mà cũng cái suối ở ngay gần đấy ngay đằng sau chỗ xe quân y của trung đoàn thế thì đến cái ngày mà uh, bảo là uh, mùng 1 tháng 3 thì uh, mọi người là bảo chuyển thương binh nặng lên lên cái hang này Thế thì em cũng khiêng được hai ba chuyến giúp nhau có lúc thì đang xuống dở dốc thì bảo thôi khiêng nốt đi để đội này lại quay về. Ừ. Thế là lại khiêng tiếp đổi cứ thế là khiêng lên đây. Khiêng lên đây thì là bo. Vâng. Thế thì đến lúc là không biết ai báo ấy thì trung đoàn bảo là địch đã vào đến mã phục. Thế thì bảo thôi thế lại phải chuyển. Mà chuyển đi đâu thì lúc đấy bọn em cũng không biết, cứ biết là khác có người dẫn đường đấy, thì lờ mờ sáng thì bắt đầu nó bắn vào đây cái đấy mình chuyển được nhiều chưa chị cũng tức là anh anh à, em chỉ biết anh bản với anh hồng còn đi trước còn bây giờ không biết là ừ, ai được thoát nữa thì em không biết không Nhưng... nghĩa là cái thương binh nặng mình khiêng vào đây này vâng. sau đó thì chuyển đi ấy thì là đã được nhiều người ra khỏi cái hang này chưa cũng chưa nhiều lắm cũng không nhiều lắm bởi vì dạ. như này hy sinh ở dọc đường này, này hy sinh ở trên dốc này đấy không nhớ cũng không nhớ nữa chị ơi đấy cứ nằm dọc như này mà nằm sát nhau như này đấy lên đây thì cứ giải cái dạ. vâng thế là cứ nằm à, ra như này sách trong cái khu vực về là đấy tư, thì em trên này là hai mấy đấy. em em em thì em không đến bởi vì em có biết đâu không, em chỉ biết là em xếp đồ ở góc bên này ừ. xong rồi là em cứ um, ai cần nước ai cần uống đường uống sữa gì thì em giúp pha xong xuống dưới chỗ chỗ ấy để em nấu nước mang lên thế cứ thế mà làm thôi chứ là mới ở đây được một đêm vâng một đêm một ngày vâng vì là về đấy, ngày đã là... chuyển rồi vâng chuyển đấy. ngày mùng 1 vâng. và ở được đêm mùng 2 đến mờ sáng mùng 2 vâng. thì là bọn nó phát hiện ra vâng. vâng nếu như ngày đấy thì em có nhớ là cái cửa hàng nó có cửa hàng không nào? như này mà mình nhìn thấy đường luôn à, tức, tức là, là không có cái những cái không có bụi tre chưa có bụi vâng. tre này Ừ, tức là không có bụi tre như này đâu quang lắm đường nhìn thấy mình và mình nhìn thấy được đấy cây này mà nó mới trồng nếu như mà như thế này thì như lúc nãy là mình cũng hơi khó nhìn thấy miệng hang vâng đúng không vâng đấy, nếu mà có cây tre nhỉ nhưng mà anh ấy bảo là sinh hoạt bộ đội sinh hoạt đây là phát quang hết mà hồi xưa họ chưa dùng, à. thế đại đội anh là, chị nó là cái hội trường của đại đội này vâng. à. chị cách đây 40 năm dạ. thì là Ờ, bộ đội mà vẫn lên đây thì phát quang lắm dạ. nhìn rõ hết cửa hang luôn nó cao như thế vâng đấy vâng. khi mà mình nhận lệnh là lại di chuyển thương binh đi tiếp vâng. và cũng chưa biết là đi đâu vâng. thì ờ, họ sẽ lần lượt họ chuyển đi vâng. thì cái từ khi nhận được cái lệnh và bắt đầu chuyển đi thì có lâu không thì nó phát hiện ra mình hả chị chị có nhớ không ừ, đại khái mình chuyển từ đêm nhưng mà không biết sao ấy thì lờ mờ 5 giờ sáng thì ờ, còn anh đại trưởng nghiêm nằm cuối thế còn ở đây thì em thấy không biết là có đến lúc em lần trước ấy thì em không nhớ bởi vì đúng ra ấy, thì em chưa bao giờ thấy người chết đấy thế là em chỉ quay từ đây nước mắt nhìn thì anh đại trưởng nghiêm nằm mà cái đầu ngóc lên nhảy này mà đen cháy đấy thế thì về sau là cái chị thảnh hay chị gì ở c quân y ấy, chị bảo chị được lên đây để chị Thành với chị gì nhỉ thì ừ, vâng thì Thành bây giờ vẫn còn ừ còn nhưng mà chị dạ. được làm công tác tử sĩ ở đây thì chị bảo góc này là ba người hay góc này ba người đại thái góc này còn mấy người này cái góc này còn hai người hay ba người đại thái em cũng không nhớ thế xong còn anh đại trưởng nghiêm thì khác nằm riêng ở cái góc cuối cùng đây ngay chỗ này đúng ấy em thắp hương ở góc kia cho anh ấy đây đấy thì em thì nằm cuối cùng nhất ở trong cái góc này còn hai chị y tá bởi vì hai chị có súng thế cho nên hai chị lại đứng ở đầu trên nhất thế còn tiếp theo là hai đứa cũng nấp như thế và đến lượt em hai cô y tá cũng chiến đấu chiến vâng. đấu đến đạn cuối cùng vâng thế còn thì còn anh anh à. lợi thì về sau anh ấy cũng bảo là anh sống sót nhưng mà ừ. đợt vừa rồi thì em mới gặp anh ấy đấy tháng 2 ừ, vừa rồi họp mặt anh lợi xuống thì là à là địch nó vào là dân quân anh lợi là gần cuối cùng đấy cho nên anh lợi mới chui xuống gầm này chứ nếu mà Lợn. Vâng, nếu mà anh Lợi đang là đang lang thang ở cái dốc đang dốc này là đường. bao nhiêu người cơ mà bao nhiêu người chết ở ngay ngay cửa này này đấy em tức không... là ừ, ừ, anh lợi cũng là thương binh vâng và khi mà bọn địch nó tấn công ấy vâng. thì là dân quân nó đang từ làng rồi mấy cái cáng đến đầu làng là nó vâng. giết chết thương binh mình đấy thì là vâng. mấy là vâng. mấy rồi. bác dân quân là thả ông lợi xuống đấy thả ông lợi chạy vào đây nó để chết. chạy vào đây vâng. thì ông lợi là xuống cái chỗ mà ừ, lúc nãy mình vừa Dạ. Dạ. cái hô phân đấy thì vâng. là lại còn xấu vâng. vâng vâng và anh lợi là người chứng kiến, chứng kiến cái là đấu súng giữa hai bên ừ. vâng. của xong rồi đúng rồi. tao mà là thủ trưởng tao phải phong hai đứa này anh hùng tức là hiện đấy em chỉ là cái người đến đây phục vụ các anh thương binh thôi chứ còn mình có chiến đấu cái gì đâu không, đang nói đấy cái cô vâng. y tá vâng để hai cô y tá hỏi vâng tức là vâng. trong những người ở đây chỉ có hai chị y tá vâng. mà có vũ khí thôi đúng và hai chị ấy cũng liệt sĩ rồi vâng. tức là có đó là hai người mà chống cự đến vâng. viên đạn cuối cùng vâng. và sau đấy thì là bọn địch buộc phải bắn DKZ mới lại bắn ờ, mà anh lợi cũng bảo anh lợi cũng bắn anh lợi ở dưới cũng được bắn đấy anh lợi cũng được bắn nhưng mà anh lợi ờ, đâu còn một hay hai viên hay gì ấy thì anh chắc lợi... không dám bắn đâu. anh lợi mà bắn thì anh lợi chẳng còn đến hôm nay để kể chuyện lại này này à. Vâng. anh bảo là hai à, do cái tuyến với cái ấy nó bắn ác quá thì bọn kia nó nó chết mấy thằng ở bên dưới ấy nó không lên được thì nó mới đặt đi gazet ở chỗ cái bếp ăn ấy nó chơi đi gazet vào trước xong rồi phóng bên 11 vào thì khi mà nó lên hang này nó dùng vú nửa nó lốt cái mọi kia mới chay vâng. cái cây con huệ mới còn nhầm mộ đấy ừ. lên còn nhận nhầm là chị ơi tại tưởng vì... là tưởng là thanh không cái xấu à, cái xấu là em là có mộ ở rồi ờ. đây bây giờ tiếp câu chuyện của em vâng thì sau khi mà em tỉnh dậy vâng sau khi em tỉnh dậy thì là bị thương vâng cho nên khát nước như em vừa tả đây là mà em chưa ra ngay đâu ừ, tối mờ mờ em mới lại ra em ôm ờ, một người bạn em thì ôm bạn thủy em ôm bạn đấy thì vâng. chính bạn ấy là đã che mảnh rồi đấy cho em em bị thương ở tay vâng nuôi dạy trẻ vâng ra trường thế vâng thế và tỉnh dậy thì là thấy như vậy rồi cũng vẫn nằm ở đây vâng. cho đến tối thì bắt đầu ừ, mình lại nép vào đây nép vào đấy vâng rồi đến tối em ở, sợ lắm ấy Trời. <laughs> sợ lắm vâng. <laughs> sợ lúc đấy là sợ là sợ bị Trung Quốc nó bắt hay là sợ chị sợ đừng thứ sợ tất cả chị ơi chị à? sao lại mọi người bỏ mình đi hết ừ. chị ơi lúc đấy bảo sao lại mọi người lại chết hết thứ này rồi ôi có mất ở dưới làng còn có ai nữa không bởi vì tối xuống nấu thì ở làng vẫn thỉnh thoảng vẫn có người về xong rồi lại ở trên này tại sao lại ừ, chả có ai nữa im như tờ như này Trời sợ Xong mà không biết ở dưới trời nước mắt cứ chảy ra chứ Mọi người sao lại Khóc nhưng mà chị ơi, không lên tiếng Khóc rơi nước mắt Sao các chị bỏ em đi Sao bạn Các bạn lại bỏ mình đi như này Nước mắt cứ rơi như này chị ơi Thế xong em ấy vuốt mắt như này rồi toàn thịt mới lại máu rồi là mỡ gì ấy ấy lắm ấy xong rồi quần áo lại thế bắn be bét luôn đấy thế là sau đấy thì là em đi xuống ờ, dưới tối em mới mò đi ừ. chị ơi xong rồi em lại nó gọi mình ấy được anh cứ xuống rồi đừng lên nữa xong rồi xong bọn em sẽ lên xuống vâng từ từ đi thôi chỗ này. đi mình trơn nhá từ từ nhá <coughs> bác à chị ơi thế xong rồi là Ừ. sợ nhờ vẫn phải đi bởi vì nếu mà lờ mờ là em đi xuống nhưng mà ừ, nhìn ở đây có người lại nằm là em cũng phải tránh sợ Đấy. vừa bộ đội vừa dân quân khiêng vừa những tân binh vừa mới vào ấy đấy thế xong rồi xong chút nữa lại cắm lên lại trên cắm chỗ anh ạ vâng thế xong rồi ừ, để chị hỏi khi em giam lấy nước thì bị bắt Ừ, không em chưa bị bắt ngay ừ. em lại lui lên trên này về sau mới bị bắt đang đi thì bị bắt à? em không biết em ở đấy thì mới bị bắt ở lâu không ừ. lúc sau à thế à dạ. tức là lúc ấy là cũng không còn biết phương hướng để tìm về ừ, trời không dám nhà. qua làng ừ. bởi vì không đi. bởi vì lúc đấy là quân của nó đông lắm ấy ừ. đấy đúng là mình cũng nhìn thấy nó hành quân qua đây rất là đông ừ đồng luôn thế mà sao mình lại còn sống được đấy không hiểu làm làm sao mà lúc lờ mờ như kia nhá. cân mình cân mình đông lắm đấy thế là cái đội ở kia bị bắn này rồi vì nó đi từ trên dưới nó đi lên vâng từ đầu kia tưởng là người đội trên này đưa quân về phía sau và vâng, nghĩ là đây là an toàn rồi vâng, và và đi cái đoàn quân rất là đông từ dưới kia đi lên vâng, thì nghĩ đó là một một mình và từ ở trên phố phía cao bằng lên đấy vâng. từ, từ cao bằng vào từ phía cao bằng vào đấy vâng. thì là lúc đấy thì mình lại nghĩ là mình lại nghĩ là là quân ta Vâng. vâng thì nhiều người anh bảo à bộ, bộ đội bộ đội thì vâng. bị bắn rồi thì bắt đầu bảo không phải rồi nhầm rồi nhầm rồi thế là hy sinh luôn vâng, là hy sinh vâng. luôn đấy thế thì sau đó là chị thanh bị bắt vâng vâng thì cho lúc mà bắt ấy, nó bắt được mình thì mình đang như thế nào thì nó bắt dạ cũng nấp nấp ở đá nhảy thì cũng không biết là nó lên đâu tai ù chị ơi đấy thì cũng cứ ngồi nấp ở góc đá kia nhưng mà không biết sao là không biết nó đến ừ. tai tai không nghe tiếng đấy thực sự là không nghe tiếng gì cả nó ù hết cả tai đấy đến lúc bị đến đây rồi ờ, không biết là nó hô cái gì đấy nhưng mà tay đau nhảy không ờ, tay, lên ờ, yeah. ờ tay đau nhảy thì em em lại cứ giữ cái tay nhảy xong em cũng lấy cái băng về em đã quấn trắng phớ hết đây rồi bởi vì thịt tay em nó cứ lỏng thòng xuống đây này đấy thế là em cũng không biết là nó ấy cái, cái gì cả không biết là dơ tay hay không nhưng mà tay mình như này thì dơ cái gì ừ. đau hẳn cả cánh luôn chân này thì cũng cọc cạch bước đấy chân này thì, thì quần nó cũng toác rách toác đến đây nhưng mà nó chỉ xước không không gãy năm đấy thanh bao nhiêu tuổi năm đấy em 19 tuổi 19 em sinh năm 60 à, nhưng mà lúc đấy em đang học lớp 10 và cái sau đấy thì là tóm lại là nó bắt vâng nó bắt xong rồi xuống phố thì là nhốt vào cái nhà của dân mình thôn rất là đông từ trẻ nhỏ đến người già bộ đội cho đến nhân dân thế nhưng mà đến lúc cho lên xe là những ai bị thương là cho lên hết bộ đội cho lên hết chỉ có trẻ người già là con tôi đều về nhà em cũng không biết là ai về nhà mấy hôm không hay là là vâng cái thả đấy đi ba mình lên xe ấy, thì mình là không biết là nó mang mình đi bắn hay mang mình đi làm gì đây để chị hỏi một chút những trong những người mà bị bắt ờ, trên trên gặp đấy mà họ không đem theo những người già và những trẻ con ấy Được. Dạ. thì em có biết ai không à cái lúc mà về ấy, thì ừ. còn mỗi bà cụ hợp là không mang lên theo ừ. đấy thế còn thì Ừ, dân ở làng nó cũng bắt về đấy nhưng mà em không quen ừ. đấy Vì xong về đây cũng không quen chị muốn biết là những người đó sau này có được thả thật không hay là nó thả rồi nó lại bắn à ừ. thế, thế còn em thì là em và những người bị thương vâng. và bộ đội vâng. thì bị bắt lên xe và trở về Trung Quốc vâng thế em bị bắt bao lâu bị giam bao lâu em à, là um, chính ra em được trao trả ngày 19 tháng 5 nhưng mà cái ngày đấy là ngày kỷ niệm sinh nhật bác thì đến 21 tháng 5 là em được qua cửa khẩu Hữu Nghị Lúc này chỉ đấy. Vâng. mấy tháng thôi Vâng Vâng, thế sang đấy thì em có bị ờ, ờ, đánh đập hay là mua chuộc rủ rỗ hay là gì không? Không, em không bị đánh đập mua chuộc gì cả Mà em vào luôn cái chỗ mà um, không biết lên tầng thứ mấy của cái tòa nhà đấy Em không được phép ra ngoài mà ừ. Thì em được ở mấy lại uh, Lan là người ở Lạng Sơn uh, Cao, Lâu Cao Lộc Cao, uh, Cao Lộc Lạng Sơn Mấy lại Lan này uh, Chị uh, gì nhỉ? chị Liên này à, Lan là nhỏ hơn em Liên lái xong có một chị nữa thì à, ở một dạo thì chị lại khỏe hơn chị ra trước thế còn em ở với chị Dương Liễu mặc văn công tỉnh Cao Bằng mình ấy đấy ừ, ngày nào tức là những người em bước đi được thì em đeo tay như này thì em sẽ buổi sáng sớm là em giúp các chị lấy cái chậu để hứng à, lấy cái khăn rửa mặt vào cho các chị để các chị ấy sau các chị vắt khăn rửa mặt để cho em rửa xong rồi em cũng mấy đấy. chị em bị thương hết vâng cô nhưng nó có cho, chữa chạy cho mình hay gì không có ừ. em là nó mổ nó cắt xong rồi nó cắt ở trên này nó lại vâng. vá xuống chỗ này bởi vì em trồi gãy xương này nó chổng lên ừ. còn những người khác cũng thế Còn em không biết là những người kia ấy như nào Còn mua chuộc cái gì thì chỗ đấy thì lại không có ai ấy. Chỉ có là ừ. đến đây. còn thì người ta hỏi bảo là em là bộ đội cái gì thế em bảo không em là học sinh thôi đấy xong này em làm cái gì bảo không em là học sinh ở nhà chẳng may là là là là em bị thương đạn ở đâu bắn đến em cũng không biết đấy chứ còn em cũng không biết là là ấy như nào cả nếu mà đi bảo đi phục vụ cho thì không không làm gì không, không dám nói thế tôi bảo tôi biết ông chủ tịch không cũng bảo không bởi vì học sinh thì cũng không tìm hiểu xem ông chủ tịch là ông nào ừ. xong rồi ông nào ở đâu cũng không biết đấy. thì hồi đấy cũng bảo thì rõ thế bởi vì nhờ, thực tế ra ấy thì mình cũng biết tên ông chủ tịch nhưng mà mình cũng không quan hệ gì với ông chủ tịch thế cho nên bảo nhà ông ở đâu thì mình cũng không tìm hiểu vào nhà ông đâu mặc dù mình chỗ bé bé đấy kia là nhà ông chủ tịch nhưng mình cũng không không không không đi làm không biết ừ tức là mình Sau không biết thì uh, họ vào đây họ mang hết hài cốt của sau đó vừa họ đến đây họ đã có ai làm cái lễ kiểu như để cầu siêu hay là à. rước vong đi không có, có. Ừ. anh ờ, hùng cũng làm lễ vâng. trung đoàn đây à, à, anh Hồng ở đây chưa ừ, hồng Hồng thiếu tướng à? Không, không, không. Ừ. À, không. À, Hồng Anh Hồng thiếu tướng thì anh đến đây thăm lại cái hang. Còn uh, là một cái lễ cầu siêu mà để đưa cái linh hồn anh em ra ngoài nghĩa trang ngoài ấy. Vâng. Thì là còn anh Hùng trước kia là cũng là chiến sĩ của trung đoàn số bảy sau này về người người Lào Cai vâng. thì là anh ấy đi theo cái con đường là theo đường Phật giáo mà cũng được công nhận đến nước công nhận đấy. Vâng vâng thì về đây thì anh em cũng tiến hành tổ chức một cái ờ, cuộc anh em vào đây sau đó là làm một cái lễ vẩy cầu siêu đưa anh em ra ngoài nghĩa Trang ngoài Quảng Nguyên đấy nghĩa vâng. Trang lúc nãy mình vào sáng nay mình vào ấy đấy vâng và nếu như mà có còn ai đó mà vẫn còn ờ, luẩn quất ở quanh đây thì ờ, chúng ta cũng mong rằng các anh em vâng. quần tụ lại nơi nghĩa trang vâng. để cho đồng đội về với đội hình của mình Hôm nay chúng tôi đến đây nghe câu chuyện của các anh các chị một lòng ghi nhớ, một lòng biết ơn. Thưa chị, ờ, sáng 17 tháng 2, 79, còn 4 giờ sáng thì em nghe ba phát súng. Đầu tiên là nổ đi qua trên mái nhà em. Thì mẹ em gọi mẹ em vừa gọi chúng em là chuẩn bị dậy để chuẩn bị bài vở đi học bởi vì tối hôm trước là bọn em còn đi xem bộ phim em bé Hà Nội ở ngay trong thị trấn nhà em cách thị trấn chỉ có 500 mét thôi thế thì đến khi bọn em chưa kịp dậy mẹ em vừa gọi xong thì ba phát súng nổ trên mái nhà thì mẹ em bảo là không được rồi các con ơi tàu nó bắn vào rồi thì em vùng dậy cùng chị gái em và em trai em nữa và bố mẹ em cả năm người chạy ra đằng sau chuồng lợn nhà em đã cũng đã trước đây cũng đã được các uh, các chủ, chủ trương của uh, đảng và nhà nước là cũng uh, tuyên truyền vận động nhân dân mỗi gia đình đào một cái hầm chữ A để có chiến sự xảy ra thì tất cả là các gia đình là sẽ vào trong hang đấy để trú thì em cũng vội vàng vơ được một cái lõi chăn bông ấy chị ạ thì là em chạy đi qua trường lợn lúc đấy cái tay em còn va vào cái ờ, dây thép của trường lợn và bị sứt một, một tí chảy máu thế là bọn em ngồi dưới hầm nhưng mà cái đạn nó bắn như mưa ấy chị ạ em chưa bao giờ em nhìn thấy đạn nó cứ chiu chiu mà mà như ờ, té lửa mầm thế là nó bắn đến độ 7 giờ hơn thì là nó dừng dừng thì bắt đầu em mới cùng gia đình là khuân hết đồ đạc lên hang lên hang được thì bắt đầu là em chuyển hết đồ vào trong làng em vào trong làng cũng gần một cây số thì là bố mẹ em cũng chuyển hết lên đấy thì đến trưa bọn em ăn cơm xong rồi, ờ, đang ở trên hang thì ra chỗ ra chỗ trên đỉnh đèo như này này ở một cái hang ở trong góc này thì ra một cái đỉnh đèo này nhìn xuống dưới làng thì nhìn thấy hai hai tốp ừ, các anh bộ đội khiêng hai bao gạo mỗi bao độ một tạ mà bao tải gai ngày xưa ấy thế thì bọn em mới bảo là tôi đi hộ các anh khiêng gạo không các anh khiêng nhìn thấy nặng nề lắm thì bọn em đi khiêng đi khiêng giúp ừ, tất cả là có à, bốn chị em ờ, à, à, 6 chị em 6 chị em đi cùng nhau là đi hộ các anh ấy khiêng khiêng sang đến chỗ bản chu thì cách cái cái chiến trường độ độ nửa cây thôi thì là các anh khiêng hai cả ba cáng thương binh lên các anh bảo các em ơi à, hộ các anh à, khiêng thương binh với thì bọn em lại khiêng lại quay ra khiêng các anh thương binh kia lên à, cứ đi theo đường đường đường rừng ấy cứ ừ, men qua các làng ở bên đà sơn kia lên thì bọn em không biết là qua làng nào nữa và cứ đi xuyên suốt qua thế là đến cái chỗ ờ, lũng luông thì bọn em nghỉ bờ đường lúc kia em chỉ có 38 kg thôi thế là có em khiêng một anh độ 60 cân và một cái cáng rất là cây to này vừa tươi vừa nặng một cái chăn chiên nữa anh bị thương vào phần mềm ở ngực ấy anh tên là cấn nhưng mà em không biết họ tên à, à chỉ biết tên không biết họ thế là em khiêng đằng chân thì có ông đấy lúc đấy là anh tọa với anh trợ là ở đội xung kích của trung đoàn 567 khiêng thì anh ấy bảo em là cậu cậu cậu ra đây tớ bảo cậu khiêng đằng đằng chân cho nó nhẹ còn khiêng đằng đầu là nó hơi nặng thế, tại vì cậu nhỏ thế là em cứ nghe theo nhưng mà em nhìn thấy cái ngực của anh đấy sưng tím thì em lại lại sợ nhưng em cứ lấy cái áo vest của em em mặc theo một cái vest em che cái ngực đi che cái cái mắt của em thì không nhìn thấy cái ngực của anh đấy nữa em cứ đi đi đến lũng luông thì chập xong sầm tối rồi thì bắt đầu là bọn em vào một cái làng ừ, lũng luông kia xin được một rổ khoai ra ăn ba cáng thì trong khi đó là có một cáng là là chết rồi thì không không biết tên của anh ấy là gì đâu thì đặt ở bờ đường thế là khiêng khiêng đến đấy xong bọn em ăn rổ khoai xong lại tiếp tục khiêng lên cứ đi theo đường cái lên đến chỗ à, lạc diển thì được xe chùa trung đoàn xuống đón và à, đưa các anh lên à, xe ca đấy và bọn em cũng đứng lên trên xe ca ấy để về về đến trung đoàn là hơn một giờ đêm hơn một giờ đêm thì bắt đầu bọn em ăn cơm các chị lấy cơm cho bọn em ăn ăn xong sáng hôm sau bọn em 4 giờ lại dậy vậy xong lại lại xuống đến chỗ lúng luông tiếp thì bọn em đi dọc đường thì được các anh cho lên một cái xe đạn ngồi trên xe đạn ấy xong sau đó là đến chỗ lũng luông các anh bảo à, xe tăng nó lên rồi thì bọn em xuống xe và đồng thời là đi vào à, đường hạnh phúc kia là lúc kia đến ngã ờ, ba kia thì dân ở dưới làng em đã bắt đầu đến khu đấy rồi nhưng mà em vẫn chưa thấy gia đình em thì em vẫn cứ đi theo bộ đội để giúp bộ đội phục vụ à, thương binh à, giúp các anh ấy là lúc thì nấu cơm lúc thì còn bón cháo này lúc thì giặt rũ coi như làm cái gì cũng làm bọn em có lúc đào cả huyệt à, tám chị em thì đều có một buổi chiều không em không nhớ ngày nữa rồi cũng mưa như này thì bọn em đào hai cái huyệt vừa được độ 40 cm này thì có một chiếc máy bay bay trên đầu bọn em có một cây to thế là bọn em cứ thế đào một lúc là lại chạy hết vào gốc cây nhưng mà lại bảo sợ gốc cây to thì nó lại ném quả bom xuống thì thì lại sợ thế là đến lúc bọn em lại về lúc kia là à, bọn em cứ thế phục vụ thương binh lúc thì chuyển hết làng nọ làng kia và sau đó là bọn em cứ đi theo đơn vị của trung đoàn suốt rồi và đến à, à, sau này là em vẫn ở bộ đội cho đến tháng à, à năm tám hai em chuyển chuyển sang à, Thế khi mà vâng. chiến tranh xảy ra thì lúc đấy là em bao nhiêu tuổi? Em vẫn em bước vào tuổi 18 chị ạ. Mà em học lớp mấy? Em đang học giờ lớp 9 Đang học giờ à, lớp 9 Vâng Và thôi không đi học nữa Vâng Xong đi như thế xong vào bộ đội luôn Vâng Đi vào tức là bây bây giờ em là cựu chiến binh của sư 567 Vâng, của trung đoàn 567 vâng. à, Của trung đoàn 567 Vâng ạ Thanh cũng như thế Em là thôi, em bị bắt là thôi À bị bắt là Em lên là các anh à, Ờ, giải quyết cho đi khám giám định xong rồi là phải về ngay đấy à, à tức là thời kỳ đấy là như thế. những người bị bắt thì dạ. khi thả về là sẽ thôi hết không dạ. làm cái gì nữa hết dạ. vâng đó cũng là một cái điều ờ, rất là cần thiết đúng không bởi vì là ở mình thì đang trong còn, chiến tranh vâng dạ. ở mình thì cũng có thế. nhiều người còn là gián điệp và này dạ. kia đấy cũng là câu chuyện có lẽ bây giờ vâng thưa 40 năm rồi thì em mong sao là à, mọi người 40 năm chiến tranh đã đi qua à, thì mọi người còn sống à, nhớ đến hương hồn các anh và mong là mọi người cũng à, nhớ về cái hang mà đã có bao nhiêu người đã hy sinh tại cái hang này thế thì à, à, mong sao là à, hương vâng hồn các anh được yên ổn siêu thoát vâng à. à, hôm nay thì anh Tuấn có mang đến một cái hai anh tranh thủ à, mình ấy luôn lên đi xong rồi mình ra vâng. mở thế nào nhỉ cái này nó mở đây nó đấu với dây thì dạ, anh đưa đây anh, anh đưa chỉ đây bật em. công tắc thôi không nãy em nhìn thấy nó có chốt cái dây bật không được đâu anh đưa đây không đưa đây em xem em nhìn thấy nó có một cái nếu không thì phải gọi ông Tuấn vào có có cái công tắc nữa em thấy anh ấn cái công tắc đây đây cái chỗ đèn đấy em nhìn thấy ờ, ông ấy kéo ra ông ấy một cái dây mà dạ. Ờ, anh bật mà nhỉ à đây rồi ấn nút cho anh như nào không mấy chi vào được đến đây đâu mà này là cái on off đây mà chả hiểu thế nào là off cả dạ, đấy dạ. được. điện tử thì này sáng hay là góc nhìn cái dạ, đó được không cứ cái chỗ đá đấy giữ giữ mới được bây giờ hay là anh bỏ dành ra đây lấy gì vậy chị cái hộp đâu nhỉ nhỉ lấy giúp chỉ cái hộp đấy vâng. đây phải không nó lên vai à